Alo. À, vâng, Hoàng Nam một lần nữa xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể anh em nhé. Xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em đã một lần nữa quay trở lại với kênh soi cầu sổ số lô khung của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại đi đồng hồ đã điểm sang là 18 giờ 38 phút rồi. Ngày 24 à, tháng 4 đúng không ạ? Đấy thì à, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong video à, tham khảo cầu kèo và chốt số dự đoán cho ngày mai. Ở vị trí đường cầu cho ngày 24 và ngày 25 thì mình đã tham khảo cho tất cả anh em là cặp lô khung là 1991. như vậy là ngày đầu tiên đúng không ạ? Ngày đầu tiên ngày 24 thì à, chúng ta đã không hoàn thành với đường cầu 1991 rồi. ngày hôm nay thì đầu 1 có 10, 11 và 15. Đầu 9 thì ngày nay câm anh em nhé. Đầu 9 câm không có một chú lô tô nào đầu 9 cả. Thật sự là rất là đáng tiếc bởi vì là cái đường cầu này cũng rất là ổn định rồi nhưng mà chúng ta phụ thuộc vào sự may mắn nữa. Ngày hôm nay may mắn chưa đứng về chúng ta thì à, mình nghĩ rằng là cặp 1991 này ngày mai tỷ lệ nổ thì nó khá là cao cho tất cả anh em này vì thế cho nên là anh em mà còn yêu mến cặp 1991 này thì anh em có thể nuôi cho mình thêm một ngày nữa nhé đó là ngày 25 đấy thì ngày 24 thì chúng ta chưa hoàn thành rồi đúng không ạ thì à, chúng ta sẽ chờ đón ngày 25 thì hy vọng rằng là ngày 25 sẽ chiến thắng cho tất cả anh em còn hôm nay thì à, đặc biệt nhé hôm nay thì à, đặc biệt về con 05 đấy video bên mình thì ngày hôm nay thì có kha khá anh em like rồi đây thật sự là những cái việc khó khăn như là soi cầu chốt số làm video thì bên mình đã làm rồi và việc còn lại tất cả anh em thì vui lòng để lại cho bên mình một lượt like cũng như là hãy nhớ là đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như những con số bên mình chốt cho tất cả anh em tham khảo mỗi ngày nhé. Ok chưa? Xin được cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Rồi bước sang ngày mai, ngày mai thì bên mình có một cái đường cầu mới để tham khảo cho tất cả anh em nhưng mà mình cũng sẽ cùng à, thống kê lại một chút cái kết quả ngày hôm nay nhé. Về kết quả ngày nay thì đặc biệt về bộ số đó là 42105 đúng không ạ? Để về 05. Hôm qua thì về con 97. À, hôm qua về 79. Ngày hôm nay về 05. Đấy, về 79, hôm nay về 05. Còn là lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì à, tất cả các đồ số đã ra từ đồ 9 đúng không ạ? Đồ 9 thì chúng ta ngày hôm nay câm. Nhìn hơn một chút thì chúng ta có đồ 7 và đồ 8. Riêng đồ 8 thì ngày hôm nay có 81 nổ hai nháy và con 86 nổ hai nháy rồi. Đồ 7 thì à, 70, 73, 74, 75, 79 nhé là đầu không thì nổ ba nháy gồm không à, đầu không nổ bốn nháy gồm không hai không ba không năm và không chín đầu một chúng ta có 10 11 và 15 đầu hai có đó là 21 26 và 29 đúng không ạ đấy cái kết quả thì nó đã rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi thì ai ăn hay không ai chiến thắng hay không thì anh em cũng đã biết rồi đúng không ạ đường cầu kèo thì chúng ta có những ngày ăn rất là rực rỡ nhưng mà có những ngày thì chúng ta trắng bạc cho nên là anh em phải cân nhắc nếu như mà anh em mà tham khảo được cầu chúng tôi rồi mà anh em tiếp cận được video chúng tôi rồi thì anh em phải lưu ý một điều nhé anh em phải thật sự trùng cầu kết cầu thì anh em mới tham gia không trùng cầu không kết cầu thì anh em dừng cái mức tham khảo cho mình được chưa anh em không nên quá lạm dụng những con số ở trên video thì nó sẽ rất là nguy hiểm ngày hôm nay thì à, bên đường cầu zalo bên mình à, chốt số cho tất cả anh em thì thật ra là những cái đường cầu rất là tuyệt vời anh em ạ đây mình à, chốt số cho tất cả anh em này đây nhé, đây là cái bảng chốt số của bên mình này để mình có chốt cho tất cả anh em <clears throat> Ngày hôm nay thì ở miền Bắc mình chốt cho anh em vào lúc đó là 17 giờ 03 phút này, ngày 24 tháng 4 nhé. Bạch thủ sẽ là bạch thủ 06, dàn đặc biệt 4 số là 0550 và 1991, bạch thủ 86 đúng không ạ? Đây. Kết quả nó rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi. Vậy là trên đường cầu video ngày hôm nay chúng ta cặp 19 91 chúng ta tham khảo được không cho hai ngày ngày 24 và ngày 25 thì ngày 24 chúng ta chưa thành công. Nhưng ở trên cái đường cầu Zalo nhóm kín bên mình chốt cho tất cả anh em một cái đường cầu bạch thủ nó hết sức là tuyệt vời anh em ạ. Đó là con 86 ngày hôm nay nổ hai nháy đúng không ạ? 86 nổ hai nháy. Đây vị trí đầu tiên đó là vị trí giải 3.6 này. Được chưa? Vị trí đầu tiên đó là vị trí giải 3.6 và vị trí thứ hai đó là vị trí giải 7.2 như vậy là kết quả ngày hôm nay thật sự cho ra anh em con bạch thủ 86 nổ hai nháy rồi. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Quá là tuyệt vời. Còn tiếp theo là cái dàn à, đặc biệt bốn số mình tham khảo cho anh em đó là cặp 0550 à, và cặp 1991 nhé. Và thật sự cái dàn đặc biệt bốn số của mình nó rất là tuyệt vời vì đã gửi đến cho tất cả anh em thành công với con 05 đúng không ạ? Như vậy chúng ta đã xuất sắc hoàn thành bạch thủ lô 86 nổ hai nháy và đặc biệt đó là con 05 ngày hôm nay thì có đâu đó bảy tám anh em vào zalo bên mình để nhận số rất là tuyệt vời đây và bạn phát lộc ra thì có bạn à, huy hoàng này huy hoàng cũng là vào đường cầu với đường cầu miền bắc và mình đã chốt cho anh em và tất cả mọi người cùng một đường cầu như nhau đó là vào lúc 17 giờ 04 phút này bạch thủ vẫn là 86 đặc biệt bốn số đó là 0550 và 1991 đây 05 chúng ta có 05 86 chúng ta có 86 đúng không ạ? Đây, thật sự là một cái kết quả nó phải nói là quá là tuyệt vời, xuất sắc cho tất cả anh em rồi. 05 có 05 được chưa? 86 hai nháy này. Đây nhá. Đặc biệt nhất là ngày hôm nay cái dàn đặc biệt 05 mình đã gửi cho anh em, 0550 và 1941 mình chỉ chút cho anh em mà dàn hai cặp thôi, bốn số đúng không ạ? Đây. Ngoài bạn Huy Hoàng ra thì có bạn Anh Tuấn cũng là đường cầu à, Bạch Thủ bên mình hôm nay này. Đấy. Rất là tuyệt vời những cái con số mình chốt nhóm kín cho tất cả anh em trên đường cầu Zalo cổ kín thì mình sau giờ quay mình đều công khai lên đây cả. Đấy vào lúc 17 giờ 03 phút này, ngày 24 tháng 4 này, Bạch Thủ vẫn là 86 và dàn đặc biệt 4 số vẫn là 0550 và 1991 đúng không ạ? Đây, 05 có 05, 86, 86. Quá là tuyệt vời đúng không anh em? Và một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em trong ngày hôm nay với đường cầu à, Zalo nhóm ký chúng ta đã hoàn thành xuất sắc và ờ, xuất sắc nhất là chúng ta nổ con 86 hai nháy và nổ con 05. Ngày nay chúng ta hoàn thành 100% kết quả nhé anh em nhé. Đấy còn như vậy là ngày 25 ngày 24 25 thì à, cặp song thủ đó là 19 91 thì à, ngày 24 chúng ta đã không thành công. Thì à, chúng ta chờ đợi một ngày nữa nhất là ngày 25 nuôi không cho ngày thứ hai cho cặp 19 91 và hy vọng rằng là cặp này sẽ chiến thắng cho tất cả anh em và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những kết quả có lợi cho chúng ta cho ngày mai nhé. Như vậy là ngoài cặp à, 19 91 nuôi khung tiếp theo cho ngày 25 nữa thì tiếp theo là mình sẽ bắt cho anh em một nuôi khung một ngày nữa này, nuôi một cặp nuôi khung cho ngày 25 và 26 nhé. 25 và 26. Đấy, ngày 25 và ngày 26. <clears throat> thì à, mình sẽ bắt cho anh em cặp đó là 2332 này 23 và 32 nhé đấy 2332 cho ngày 25 và ngày 26 còn anh em nếu mà thích thì anh em có thể nuôi cho mình cặp 1991 cho ngày 25 à, nhé thì mình anh em lưu ý là cặp 2526 à, ngày cặp 1991 cho ngày 25 tỷ lệ xác suất thành công của chúng ta rất là cao này cho nên là anh em phải thật sự chú ý đến vấn đề và những cái lời mình nói nhé được chưa đấy